Cô chào mình cùng nhau vào bài toán đầu tiên, bài toán số 1. Bài toán số 1 có nội dung như sau. Cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Được chưa nào? Vẽ tam giác ABC nhọn, đường tròn, đường kính BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại điểm F và điểm E. Colon gọi O là trung điểm của BC. Ta vẽ đường tròn tâm ô, đường kính BC, cắt cạnh AB tại đâu nhỉ? À tại điểm F và cạnh AC tại điểm E. Được chưa? Rồi, tiếp tục gọi H là giao điểm của BE và CF. H là giao điểm của BE và CF. Được chưa nào? H chính là trực tâm của tam giác ABC. Tiếp theo, gọi D là giao điểm của AH với BC. Được chưa? D là giao điểm của AH với BC. Tiếp tục, M là điểm đối xứng của điểm F qua BC. M là điểm đối xứng với F qua BC. Tức là BC chính là đường trung trực của FM. Được chưa nào? FM.